chào toàn thể anh em năm nay nha nay hai anh em đi gặp cô ngói nha gặp bảy cô ngói nha gặp bảy con ngói thì à, hai mình sẵn sàng đi dạo dạo kiếm à, vài con nướng nướng chấm muối ớt nha anh em nướng chấm muối lâu ngày thèm cô nướng rồi nè anh em à, mua lăng kính á anh em là cần lăng kính thì cứ liên hệ số điện thoại nha zalo số điện thoại mình mình mình ghi ở phần bình luận nha ở phần bình luận nha anh em À, anh em xem nhớ like và đăng ký kênh giùm em nha Đây. kiếm vài con làm vài pha cảnh cảnh cho anh em à, xem mua dịch nha gần quá rất mày rồi rồi bịch rồi <laughs> bịch cái cỗ im đừng mở nữa đừng mở nữa à, rất rất nhanh nè rồi nha đây, 80 mét này nè 80 mét này 80 mét cách là 90 mét là 2 chấm 80 mét 1 chấm rưỡi 1 chấm rưỡi nè 1 chấm rưỡi bắn đi cho dễ thấy đạn bay đẹp này Đấy, rớt một con nha Lúc bên này bay này, Bên này cái chín chục thầy Bên cái chín chục anh em đúng luôn rồi u nó bóc đã hay, như bị tọt ức cái đó thầy không giữ ức mà tọt ức á đây này mày đây, ngồi kê xe đây này đây, cái ngồi cây xe đường này Đấy, chỗ hai cây khô người bên hai con á một con xà và một con rớt á ừ. À, cái này này cây khô này tám chục này tám này dòng cây này bảy mấy này đấy năm tấm rưỡi nha cây ờ, cây bên kia mình bắn sau cây này là tầm cả à, cây bên này bên này, bên này. Ừ, y chín chục luôn nè chín mất mắt y luôn ừ, cái đó mờ quá đây nè thấy cái cây sau mà em đem này cây sau này còn cái trong này còn cái trong là cây khô này đấy. cây khô này bảy tám được nha năm bảy mấy gãy cánh sao gãy cánh vậy nó nghiêm nó nghiêm nó nghiêm nó nghiêm nó nghiêm cho bay lên đó đó Thử quất bà đó thử xem trúng không quá quá trời 82 mét này 82 mét gió là gió sang trái bay mẹ rồi bay mẹ rồi thôi bắn đạo gòn này đi tám mươi hai mét sâu nha anh em 82 mét nha một trăm rưỡi 90 mét này nè đi mét này không có không ly thoát đâu xa nè một con nha anh em vội vàng chứ con còi anh em sau đây có câu luôn nè còn câu đấy ở ngay tâm hay đi tới ngay tâm nè ha lướp y cỡ 55 mấy lớn cho anh em trên tâm tí còn mà em mới đi kìa đây bắn đầu anh em bể đầu bể đầu nha anh em cườm nha anh em xuống một mét này anh này thấy cái bóng không bóng ở đây rồi rớt nha anh em rớt rồi ơi nó lượm câu này nè như nó đậu hơi khuất thấy cái bóng không? nè xong quay rồi ông chim nha nè, nó vướng này nó vướng nhiều cây này rất mày hối này nè, nhìn này đây anh em cổ gãy cổ luôn ok nha anh em à anh em ơi nó dùng hết buổi sáng là chim nó cu nó hết lên ngọn cây này nó dùng bắn được à, năm sáu con đủ ăn đủ nướng à. Đấy. anh em mình nướng nha rồi chim chín rồi nha anh em à, chim với lại sáng có nó mang kho thịt này mang đi chim đấy, nướng luôn nướng hết luôn để mất công à, đem về nó ương nha à, anh em mình nướng quất luôn đấy ăn cơm cơm xong cái chiều chiều à, là đi sẵn sàng kiếm kiếm mồi anh em kiếm mồi tối về nhà đấy đấy rồi dịch thì nói thôi anh em dịch ở nhà coi đỡ ghiền nha đây đó muối ớt chanh cù nước muối ớt chanh đó dạ có đâu có đã rồi mời tất cả anh em nha đấy hôm nay mình mình ăn ăn mình không quay nha